Phía sau ờ, tôi ngay bây giờ là mẫu xe 7 chỗ giá rẻ từng là mưa làm gió tại Ấn Độ và một số nước ờ, khu vực Đông Nam Á. và vâng, Honda Mobilio. Ngay bây giờ chúng ta hãy ờ, cùng tìm hiểu. Yes. À, phiên bản Mobilio này là phiên bản RS vâng. với những cái trang bị thể thao là kit là cánh lướt gió Ờ, lúc nãy thì mình vừa ngắm cái mẫu uh, ờ, Etiga Etiga Expander Mobilio uh, mỗi xe một vẻ mỗi xe một vẻ thì đầu xe của Mobilio bây giờ thì đã được thừa hưởng cái uh, triết lý thiết kế mà đã ứng dụng trên uh, Civic và Civic cũng rất thành công và nó là thành công với cái thiết kế đó thì bây giờ uh, Mobilio này đã đẹp rồi đèn được thu nhỏ hơn à, nhưng mà thực ra là mẫu xe này nếu mà nhìn là nó nhỏ hơn ờ, hẳn Xpander luôn phần đầu nó không không cao mà nó lại dốc xuống trông nó không đầu gấu bằng à, ngay cả về uh, kích thước tổng thể uh, cũng vậy mẫu xe này có kích thước tổng thể là chiều dài à, cơ sở đi chiều dài cơ sở là khoảng 2m6 còn uh, ờ, Xpander là tới 2m75 7 ờ, cơ tức là sát về 2m8 rồi đấy các bạn có thể nhìn toàn cảnh thì rõ ràng là nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn chiều dài tổng thể của mẫu xe này chỉ có khoảng 4m386mm ờ, thôi còn Xpander là 4m475 gần 4m rưỡi đấy chiều dài chiều rộng chiều cao đều thua vì vậy là nhìn nó nhỏ hơn à, bản này là phiên bản RS này 760 ngàn à, nó khoảng 560 à, 570 triệu tiền Việt nhưng mà đây là bản thể thao nếu mà là bản à, dưới bản RS này thì mình đoán cái giá nếu mà tại thị, thị trường Thái như này nó khoảng là 530 530 540 gì đó Honda thường định vị uh, giá cao hơn uh, Ờ, Mitsubishi thậm chí là cả Suzuki vân vân nó khoảng mấy chục triệu hai ba mươi triệu Etiga thì tại thị trường Thái là bản cao nhất là bản GX là 515 516 ờ, triệu đấy thì có thể quy đổi tương đối thôi thiết kế đèn halogen xóa phản xạ đa chiều phay phay khía khía trông như đèn led rồi dưới tản nhiệt thì là quá đặc trưng rồi cảm dưới đấy, có bộ kit thể thao ở trong xe nó đáng yêu hẳn đèn gầm vành mâm mâm này nhìn nó có gì đấy thời trang là trông nó sipo hơn uh, Ertiga lúc nãy mình có xem ở cái dòng xe uh, các cái dòng xe 7 chỗ giá rẻ của Suzuki của Mitsubishi của Honda nó tương đối là giống nhau các bạn có thể thấy kiểu thiết kế 7 chỗ đặc trưng về trang bị về uh, uh, ngôn ngữ thiết kế đấy nhưng mà phần đuôi này nó hơi hơi bóp lại nó không phình ra như Expander Etiga cũng vậy phần đuôi sau nó rộng nó đèn sau xe xe này mình không thấy cảm biến không thấy cảm biến không thấy cảm biến ở đâu cả nhưng lại có camera lùi Etiga lại chưa thấy camera lùi Ở cánh nước gió ở trên thì là trong cái kit thể thao ở bên Thái thì à, các xe người ta thường sẽ hay độ thêm rất nhiều và cái phần ô cửa kính này là là cái điểm rất hay nhá nó tạo cái cảm giác liền mạch ở cái trụ à, D trụ D trên à, cái dòng xe này đó trông nhìn này nếu mà nhìn cái mảng này nhìn những xe sang và nó cảm giác này nó rất là liền mạch luôn nó phẳng cái trụ này mà sơn bóng nữa thì nó mới liền đây lại sơn hơi sần và mờ phần thiết kế phần riêng cái phần thiết kế cái mái vòm phía sau này là đẹp đấy là rất đẹp ghi điểm luôn rồi gương có sinh an trên gương loanh quanh mấy xe này nó cũng tương đối là giống nhau cùng là động cơ 1.5 cửa thông minh à, bên cửa bên thành cửa này thì trông lại hơi đơn điệu à, ờ, Etiga lại có cái ốp Etiga cả ờ, Expander đều có cái phần ốp giả gỗ ở đây trông nó bóng bẩy hơn có gập gương gương chỉnh điện rồi kính lái auto tương đối là giống nhau khởi động nút bấm uh, thiết kế của uh, cái dàn tablo của Honda Mobilio này uh, thì uh, nó uh, chia thành nhiều mảng nó không liền mạch như cái Etiga rồi vô lăng uh, kiểu Civic thể thao chỉnh âm lượng mốt không thấy cruise control như vậy là ba cái sản phẩm Expander, Mobilio và Etiga thì có mỗi Expander ờ, tôi thấy có cruise control Đấy, bảng đồng hồ không có màn hình uh, kỹ thuật số ở giữa hoặc là nó chưa bật à đây đây đây bên này bên này bên phải này không bật được tối om nên nhìn thấy đồng hồ vòng tua đây đồng hồ công tơ mét và đồng hồ kỹ thuật số đây không phải màn hình vuông rồi à cái một màn hình nó khoảng à, ờ, 4 inch nhỉ màn hình này khoảng 4 inch có AUX có USB HDMI rồi có hiển thị camera lùi Đây, cửa gió điều hòa phía trên nó lại tầng tầng lớp lớp nếu mà nhìn cái mảng phía bên trái này không thì trông khá là sang nhưng mà về cái thiết kế tổng thể mình thấy nó hơi vụn một tí đó rất là giống nhau à, điều hòa đây là điều hòa tự động luôn điều hòa auto luôn expander và estiga lại uh, là điều chỉnh cơm Đó, chỉnh gió bên này điều hòa auto nhé nhưng mà lấy gió trong gió ngoài lại là gạt gạt cơ rất dị cổng sạc ngăn khay chứa đồ vân vân hộp số phanh tay cũng không có bọc ở uh, ra Đấy, nhưng mà phanh tay này trông nó nhỏ gọn vị trí uh, Đấy, ghế thì điều chỉnh bằng cơm à, thiết kế khá là thông minh và thông minh ở đây là về cái khả năng uh, cái không gian sử dụng và cái uh, vị trí các cái ngăn chứa đồ các bạn à, hộp số đây là hộp số tự động uh, vô cấp và Honda thì uh, luôn thích những cái hộp số CVT có cái phiên bản uh, manual phiên bản uh, chỉnh uh, cơm à, số tay nhưng mà nó là bản uh, 5 cấp bây giờ thì ờ, cũng lười lái ờ, số từ ờ, số tay lắm rồi cái màn hình này lúc nãy là mình hơi nhầm một chút nhé nó là 5 6 inch nó phải to hơn không phải 4 inch oan em nó quá vô lăng vô lăng uh, chắc chắn là cũng chỉ là chỉnh cơ rồi chỉnh cơ chỉnh cơ đây chỉnh cơ đây rồi à, nhưng mà so với cả Expander và Etiga ấy thì uh, và động cơ trên Mobilio lại ờ, có dung tích tương đương 1.5 và sử dụng trục can đơn nhưng mà công suất mã lực lại là lớn hơn khoảng 118 mã lực gì đấy và mô men xoắn cực đại cũng vậy nhỉnh hơn đấy. 145 Nm thì phải mình nhớ không nhầm à, bây giờ thì mình sẽ xem phần trần nào phần trần có không có phần trần có phần tròn có cửa gió điều hòa có cửa gió luôn lấy gió ra phía sau này cũng thiết kế lõm thiết kế không khác gì uh, ờ, Expander hay là cả Etiga những sản phẩm này uh, như anh em đó Đấy, cũng uh, hàng cửa gió điều hòa ra phía sau ba rồi gồm ba cửa gió Etiga với cả uh, Spider là bốn cửa và vâng, cũng trần thiết kế lõm đây nhưng mà cái phần đuôi này cái phần này là thiết kế ờ, vòm lên rất nhiều cái trần của những cái mẫu xe thiết kế dành cho thị trường Ấn Độ ấy các bạn sẽ thấy là <clears throat> cái phần trần nó sẽ rất là cao bởi vì người Ấn Độ sẽ hay đội các cái mũ Đấy, cũng có ô thoáng những chiếc xe MPV không gian phải thoáng nhưng mà có vẻ như diện tích nó có gì đấy bằng cảm quan thôi kích thước cũng bé hơn đây hàng ghế đây và đương nhiên rồi nếu như muốn ngồi hàng ghế thứ ba một cách thoải mái thì chúng ta phải điều chỉnh cái ghế này hàng ghế thứ hai lên tôi hay gọi là cân bằng các nhóm lợi ích khác nhau đó đó kéo lên kéo xuống và gặp cái này ạ để vào Đấy. cũng một chạm rồi và khi đấy thì cái không gian ờ, cái khoảng giữa chân nó sẽ tốt hơn đấy nó sẽ được như thế này các bạn có thể thấy <clears throat> và những mẫu xe này thì đương nhiên là các cái khu vực chứa đồ này đấy, khay để nước thoải mái luôn và sẽ không ờ, ghế nỉ cái nỉ này có vẻ đẹp đấy ra nhìn là mình ưng hơn cả Expander với cả uh, ờ, Etiga đường may chỉ nổi à đây là phiên bản RS còn phiên bản RS thì đương nhiên rồi Bây giờ xem à, dung tích hàng à, cốp sau xem như thế nào cũng rộng mấy mẫu xe này cạnh tranh dã man thật nó cứ gọi là cạnh tranh tới từng cm từng mm luôn nhưng mà ở đây là mình à, <coughs> không thấy có một cái ngăn nó không có một cái khay ở dưới ví dụ cắt những đôi giày hoặc là những cái gì như Etiga, như Expander ờ, là không có và đây cái phần này này do cái phần ở ờ, trên nó bóp lại cho nên cái không gian nếu mình ngồi ở như thế này ba người chẳng hạn thì cái phần đầu mà nó sát về kính này là khá nhiều xe cứng cáp đấy hiểu sau xe bảy triển lãm xe nào cũng đẹp bóng lộn rồi anh em xem thì uh, uh, cho Hùng uh, xin một uh, subscribe, một comment, uh, một uh, cái rung chuông, một cái hành động gì đấy nhá. Uh, xin cảm ơn uh, tất cả anh em quý vị và các bạn. Xin chào.